các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực cuộc sống của mình đây là beta các bạn thấy mình uh, ngồi lên lên nó quay phim nó đốm đấy nhìn rất là đáng yêu cuốn viết mình ấy. À, ờ, hôm nay mình uh, lâu lắm rồi mình uh, hôm nay mình sẽ vào bếp làm cái món ăn luôn mình sẽ làm món cá chạch chiên giòn cá đồng hôm trước thì mình ờ, mình ờ, đánh đó được ờ, một số con cá mình hôm nay mình làm cái món cá chai trên giòn đấy các bạn nhé để cho làm món ăn cho gia đình buổi trưa ngày hôm nay các bạn hãy xem hết video clip của cơm trước các bạn bởi vì là cơm à, nó lâu chín ấy mình nấu cơm trước sau đó mình sẽ chế biến à, các cái đồ ăn đó, mình cho vào đây mình mình có cái à, ngọn rau bí các bạn rau bí nhà mình trồng được ấy thì lúc buổi sáng hôm nay chợ mà mình mang đi bán nhưng mà không bán hết còn thứ hai bó này mình sẽ nhặt ra để xào ăn cơm buổi trưa nay rau bí này thì tước nó ra đây các bạn trước nó ra nên bỏ cái phần à, sơ nó đi mình lấy cái phần à, đọt non đọt non này. nhà mình cũng à, quen rau rồi bữa nào cũng phải có rau các bạn những cái đồ ăn mặn thịt cá những cái đồ ăn mặn mà vẫn phải có cái rau ăn kèm bởi vì mình quen ăn rau rồi với lại rau thì nó cũng tốt cho sức khỏe mình ăn nhiều rau xanh nó tốt đặc biệt là cái rau nhà mình trồng được các bạn nó không có chất bảo quản nói chung là nó rau sạch ấy ăn nó ngon tốt đây cái thùng cá chạch đây các bạn đó ô mình đơm được rồi mình đơm đó được mình sẽ đổ ra đây cho các bạn xem nhé sơ chế cả mấy con cá cờ nữa. chạy nhảy Đấy, cá chảo ờ, đồng nữa các bạn mình bỏ mấy con cá có vảy này ra để mình ờ, nhặt riêng ra để mình ờ, sơ chế nó khác nhau các bạn đây cả con cá bóng này lát nữa mình sẽ chiên ơi đây có một con cá chê này cá chê bé này. đó được mấy con cá chạch đây mình sẽ sơ chế cho nó hết nhớt đi các bạn cá chạch đồng này các bạn nhìn đấy. mình uh, nước nóng vào đây Ờ, cá nó sẽ bị chết và ra những cái nhớt đi sau đó mình ờ, sẽ rửa qua một lần đi cho muối vào đây mình bóp mình rửa cho nó thật sạch đi các bạn ra những cái nhớt này tiếp theo mình à, bóp một chút chanh các bạn các bạn không có, có giấm các bạn dùng giấm mình chanh thì mình dùng chanh cho nó sạch sẽ trong đầu mình cho vào mình chiên thôi con cá nó không còn à, tí nhớt nào nữa này rất là sạch sẽ luôn cá trạch đồng chảo mình cho mỡ nó sôi lên Ừ, thả chút uh, muối vào để cho mớ nó gỏi bắn khỏi té đấy là ờ, nó không bị sát không bị sát cá rồi muối sôi lên rồi là cho cá vào để chiên thôi đây toàn cá mình gắn à, chung cả mấy con cá cờ này luôn các bạn bởi vì cái đó mình đơm được thì nó vào tất cả các con cá cá nào nó cũng vào dính con nào thì được con đấy bỏ vào đây chiên sạch này thì nó hơi hơi khó gấp rồi mình nghiêng cái chảo các bạn cho nó đều mỡ vào những cái con cá này khi một mặt được thì mình lật cái con cá lại các bạn Đó, nghiêng chảo lật lật cá lại Đấy. lật nó lại cho mình xem một lúc nữa là chín thôi cũng có nhiều cách làm khác nhau các bạn các bạn uh, có cách nào hay thì các bạn uh, bình luận chia sẻ để mình uh, cùng giao lưu học hỏi nha các bạn nhé đây thì mình làm theo cách riêng của mình thôi cách làm này thì mình cũng học những cách nấu ăn của bố mẹ anh chị à, hướng dẫn mình từ bé thì lớn lên mình à, làm như vậy thôi còn à, không biết các bạn có cách nào hay hơn thì các bạn chia sẻ mình à, lật lại hai bên nó vàng rộm lên là chín đều các bạn là chín ok cái này thì mình chiên à, lẫn cả con cá cờ con cá bóng các bạn bởi vì mình à, đơm đó được ấy thì mình cho vào mình chiên à, tất cả mình làm món ăn trong gia đình cho gia đình ăn bữa trưa nay ờ, mình cũng nói trước vậy cũng có các bạn lại bảo là mình ờ, lấy tiêu đề là cá trạch chiên giòn ra lại thấy cá cờ cá bóng ờ, có mấy con cá trạch thôi <laughs> nhưng mà đây là gì là cá đồng các bạn mình được sao thì mình làm vậy thôi rất mong các bạn thông cảm lá lốt ở khu vườn nhà mình luôn các bạn đây cá chạch nha các bạn chiên giòn này cuối cùng mình à, cũng à, đã nấu ăn xong bữa trưa gia đình đang ăn cơm mời tất cả các bạn nhé đây cá chạch cuốn với lá lốt chấm với tương ớt ăn tuyệt vời luôn Đấy, chấm tương ớt này xin mời các bạn nhé rất ngon ăn mẹ ăn mẹ ăn mẹ nhớ mẹ con tiếp của em đi con rau xào các bạn cá chạch với cá kho ăn cá chạch ngon tiếp ăn đi con <laughs> Đấy, còn cá chạch to chả bá cá đồng chả mây tương ớt các bạn còn là lốt chấm tương ớt đúng bài luôn Cá chạch nó giòn rộp các bạn Ăn rất ngon Lá lốt này còn Lá lốt với tương Có vị cay cay một chút Cay nồng ăn ngon lắm